Hello, máy có nước nghe Rồi, anh cần mua máy bơm không anh? Anh cần mua máy bơm chi hà? Ờ, à, um, rồi ok, để, để em tư vấn anh hãy à, Chứ để, chọn máy bơm thì khó lắm à, Để em à, tư vấn cho anh này Em giới trước hết em giới thiệu sơ về máy bơm Thì máy bơm, có máy bơm chìm, máy bơm nổi à, máy bơm nổi là em có là tăng ốp rồi em có đẩy cô rồi em có tưới cây rồi em có chữa cháy rồi em có công nghiệp đó, trong cái dòng ờ, trong cái dòng bơm nổi này thì còn có đầu gon đầu inox à, rồi nói chung nhiều lắm đó em anh để em nói ờ, anh để em nói rồi em, em giới thiệu sơ về cho anh biết anh mới mới chọn được bơm chứ này khó lắm đó à, trong trong bơm chìm thì có bơm chìm nước thả bơm chìm nước sạch bơm hút bùn rồi hả bơm có phô bơm không phô cái gì mà cứu sinh nay là bơm chìm là để à, bơm nước cứu sinh chị thì đó à, ờ, trong cái ông bơm nhiều đứa anh để em giới thiệu cái này khó lắm khó lắm chứ không phải là em cũng, cũng lồn được ngon à. này này để em, em em giới thiệu sơ cái đoạn anh mới biết ừ đó, rồi thì à, khi mà chọn được cái cái cái bơm ờ, chìm bơm nổi rồi đó thì anh phải phải chọn thêm cả là là bơm ờ, được ờ, anh phải chọn được cái cái cái thông số của hắn thông số như là ngựa một chân hay ngựa bo chân rồi chỉ bón ngựa chỉ bón ngựa nghe vơ vơ rồi đó ngựa một chân em nói lộn nó lộn để nó lạ lắm chứ ngựa một pho cái cái ngựa là cái công suất đó ờ, một ngựa hai ngựa rồi một pho hai bo pho chứ chỉ bốn ngựa nó nghe vơ vơ đó ừ để em em nói luôn cái này khó quá anh để em em em em em em nói thấy em giới thiệu thấy cái đó chứ ừ đó. rồi thì chọn sao được cái cái cái cái, cái cái công suất anh phải chọn thêm cái nữa là cái cột ốp nè rồi cái điện ốp của hắn nè cái huyết ốp cái chị chị anh cứ nhắc lời em quả để từ từ em nói á nha huyết ốt là nói lộn nó nó điện ốt là cái cái điện một pho ba pho đó ừ, còn à, cái cầu ốt là cái khả năng đẩy cô của hắn đó ừ đó ừ, cái huyết ốt nó lộn nó chi kình đó ừ cái này em nói là nó khó lắm không phải em cũng muốn nói được mô em cũng tư vấn được mô để em em tư vấn cho anh nghe từ từ em giới thiệu hết cái đó chứ ừ rồi hả khi mà anh trộn được cái cái cái, cái bơm ờ, chừng là như rửa như rửa rồi đó à, như em nói nãy rồi đó là anh phải trộn được đó là <clears throat> à, xuất xứ đó, chẳng hạn như bơm đến xuất xứ ở châu Âu châu Mỹ châu Ó châu Đại Dương rồi châu Phi gì đó chẳng hạn như ở Mỹ Italia Úc Pháp Nhật Ấn Độ không em không có bón bơm lồ bơm lồ bên em không có bón ờ ờ đó ờ, đó thì anh để em giới thiệu sao rồi thì dọn gió tiền cái hòn cái gió là ờ, một triệu hai triệu đó rứa rứa tư tư ờ đó à, rồi à, thì hồi nãy từ đó em em tư vấn em em giới thiệu rồi đó anh hiểu hết chưa anh anh chọn bơm được chưa tư vấn rõ rứa đó em, em giới thiệu rõ rứa đó mà anh anh nghe anh không hiểu hả trời ơi nó rứa mà không hiểu bơm thì có nhiều loại bơm bơm trước bơm xa bơm nước nói chung bơm nước được hết thôi để để từ em em em giới thiệu lại anh cả nữa thì em em tư vấn lại anh cả nữa nghe em giới thiệu y lại anh hồi nãy để anh hiểu mà anh chưa hiểu đi cho em giới thiệu lại gì đó cái gì thôi à, ấp up up youtube à youtube à, à rồi rồi rồi rồi rồi để, để, để em à, em em lên em à, up trên youtube ờ à, cái rồi anh lên nó anh câu y chọn anh lồn y như rửa chứ cái này khó lắm nha khó lắm không không phải dễ mà ừ khó lắm nên anh anh lên anh, anh lên youtube của em á cây là thuận nghiệp thành anh co rồi anh anh lồn y rửa anh chọn được bơm liền hè ừ ờ, mà nếu những hai thì thì anh à, anh anh anh la anh xe rồi anh anh ấn chung anh lồn đủ thứ nghe ừ. bữa sau rồi em lồn nữa cho anh coi nghe anh, anh, anh chọn được bơm liền nghe, ừ, rồi anh nghe thôi em đi up youtube đi nghe rồi rồi rồi